anh đã không giữ được nhiều hạnh phúc cho em nhiều khi sẵn nhau nước mắt em cứ rơi thật nhiều anh xin lỗi em hãy tha thứ cho anh lần này đừng rời xa anh em nói đi em rất yêu anh những nay cuộc sống không như anh đã ước mong của một tình yêu sẽ hạnh phúc giống như bao người một người yêu em yêu em đắm say một người bên em bên em mỗi khi mà giờ đây sự nhiều khi đã không giữ được nhiều hạnh phúc cho em nhiều khi giận nhau nước mắt em cứ rơi thật nhiều anh xin lỗi em hãy tha thứ cho ai lần này đừng rời xa anh em nói đi em rất yêu anh chồng không như anh đã ước mong của món tình còn mình anh thật sự nhiều khi muốn nhắn tin gửi cho em nhiều lại sớm thật ra anh đã Yeah.